người chế tạo ra chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới. Trong thế giới hiện đại, chiếc điện thoại đã trở thành một vật dụng hữu ích không thể thiếu đối với đời sống của con người. Và người đã tạo ra một cuộc cách mạng cho ngành bưu chính viễn thông này chính là Alexander Graham Bell, ông tổ của chiếc điện thoại ngày nay. Ngày 7 tháng 8 năm 1922, tất cả các máy điện thoại trên toàn nước Mỹ câm lặng. Cả nước cử hành quốc tang tiễn biệt Alexander Graham Bell người phát minh ra điện thoại vừa qua đời 5 ngày trước đó. Bell sinh ngày 3 tháng 3 năm 1847 tại Edinburgh, Scotland, nước Anh. Cha và ông nội của Bell đều là những nhà ngôn ngữ học nổi tiếng. Khi học ở tiểu học, ông rất ham chơi và nghịch ngợm. Vì vậy, cha đưa Bell tới London để ở với ông nội. Ông nội có cách dạy học rất đặc biệt. Ông không ép buộc mà làm thức tỉnh trong Bell lòng tự trọng và hứng thú học tập. Nhờ thế, Bell thay đổi hẳn một năm sau, khi Alexander Graham Bell được cha đón trở lại Edinburgh, các thầy giáo ngạc nhiên khi thấy Bell học hành rất chăm chỉ và học rất giỏi. Năm 15 tuổi, Bell đã có sáng kiến cải tiến cối xay nước, khiến bạn bè rất ngưỡng mộ. Năm 21 tuổi, Alexander Graham Bell tốt nghiệp đại học. Năm 23 tuổi, ông được mời làm giáo sư của trường đại học Boston, Hoa Kỳ. Ông cùng cha mở một trường dạy học cho những trẻ em câm điếc, giúp các em biết chữ câm để trò chuyện. Để minh họa cho cách phát âm, Alexander Graham Bell tự thiết kế một máy phát âm như cổ họng của người, làm bằng cao su. Chiếc máy kỳ lạ đó, khi ai ấn lên hộp gió của nó là có âm thanh mô phỏng tiếng người phát ra. Về sau, ông nghĩ ra cách làm một chiếc máy mới dùng điện để điều khiển. Từ thí nghiệm, Bell nhận thấy khi dòng điện bật và tắt thì cuộn dây dẫn xoắn quanh có thể phát ra âm thanh tựa tín hiệu tạch tè của máy điện báo. Phát hiện này khiến ông vui mừng khôn xiết. Như vậy là dòng điện có thể truyền đi âm thanh do con người phát ra. Alexander Graham Bell đem ý tưởng đó tới hỏi một tiến sĩ điện học danh tiếng ở Boston, nhưng ông chỉ nhận được ở ông ta và đồng nghiệp những lời châm chọc nhiều cợt. Không nản chí, mấy ngày sau, Bell lại tới Washington tìm gặp Joseph Henry, nhà điện học kiệt xuất của Mỹ. Sau khi nghe Bell trình bày, Henry im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói, ý tưởng của anh thật tuyệt vời Bell ạ. À. Hãy nắm vững ý tưởng đó mà tiến tới. Sau cuộc gặp gỡ Henry, Alexander Graham Bell quyết định vượt khó khăn để thực hiện bằng được mơ Trở lại Boston, anh lao vào nghiên cứu những kiến thức về điện. Một năm sau, anh đã nắm được những nguyên lý cơ bản. Ông tìm được một trợ lý là chàng trai thanh niên Thomas Watson, 18 tuổi đầy nhiệt huyết. Thầy trò hăm hở bước vào giai đoạn phát minh. Alexander Graham Bell và Thomas Watson thuê một căn phòng ở ngoại ô Họ đóng cửa suốt ngày để làm thí nghiệm. Đêm đêm, khi mọi nhà đã tắt đèn, hai thầy trò vẫn thức. Hai năm trôi qua, hoàng hôn ngày 2 tháng 6 năm 1875 được ghi nhận là thời điểm thành công. Thầy trò ôm chồng lấy nhau trong niềm hân hoan thắng lợi. Thêm nửa năm nỗ lực nữa, Bell và Watson mới chế tạo xong chiếc máy điện thoại đầu tiên. Tháng 2 năm 1876, Bell 29 tuổi, anh nhận được bằng phát minh máy điện thoại Mấy tháng sau, Bell và Watson tuyên truyền về chiếc máy điện thoại trên triển lãm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Mỹ, tổ chức tại Philadelphia. Hai người trang dây tới máy điện thoại đặt ở hai góc xa nhau nhất của triển lãm, rồi biểu diễn cách sử dụng. Người tới triển lãm tranh nhau thử máy. Tuy vậy, họ vẫn xem đó chỉ là một thứ đồ chơi lạ. Alexander Graham Bell và Watson lại mất thêm 2 năm nghiên cứu để cải tiến chiếc máy điện thoại đầu tiên, khiến nó có thể truyền tiếng nói đi rất xa năm 1878, họ tổ chức cuộc nói chuyện đường dài 300 km từ Boston tới New York. Bell ở New York, Watson ở lại Boston. Những người tham dự cuộc biểu diễn ở hai đầu dây đã nhảy lên hò reo, vui sướng với triển vọng tốt đẹp. Con người có thể trò chuyện với nhau dù ở rất xa. Các báo Mỹ tới thấp đưa tin về phát minh tuyệt vời này. Tuy nhiên, xã hội vẫn thờ ơ trước phát minh. Béo Vịnh bán bản quyền phát minh sản xuất máy điện thoại. Nhưng ngay cả công ty điện báo lớn nhất nước Mỹ cũng từ chối với lý do họ đã quên dùng điện báo. Cần đưa điện thoại vào sử dụng trong hoạt động mọi mặt của xã hội. Muốn vậy phải có tiền, mà Bell thì không biết kiếm đâu ra tiền. Đúng lúc đó, Bell đã nhận được một khoản tiền cực lớn của Bartus Shepperton,